Xin chào tất cả anh em thì ngày hôm nay tôi lại tiếp tục giới thiệu cho anh em để anh em đi chơi tài xỉu đánh tài xỉu lắc tài xỉu bịp ở sòng sới giúp cho anh em luôn luôn có cái tỷ lệ chiến thắng và cái độ hiệu quả mang lại khi anh em đi chơi thì cái bộ hột mà hôm nay tôi muốn dành riêng cho các anh em là tay cái đó chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 thì anh em cũng biết về cái bộ hột 2020 này nó hiệu quả và nó chính xác như thế nào khi anh em đi chơi rồi đúng không anh em đó, thì cái tỷ lệ của nó nó sẽ đi đều trên tài chén xỉu tỷ lệ là 5 năm cho anh em khi em lắc ở sòng sới và cái bộ hột của bên cơ sở bên chúng tôi cái tỷ lệ lên bão của nó rất là cao khi anh em kết hợp thêm cách lắc hột đi theo ý muốn và cái cách lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của bên cơ sở bên tôi nó thì cái bộ hột này đương nhiên là hoàn toàn là không tăng tích nên là anh em cực kỳ là yên tâm khi anh em đi chơi khi mà anh em nhận được cái bộ hột này của bên cơ sở bên tôi thì anh em sẽ được hướng dẫn cái cách làm sao mà anh em có thể lắc hột đi theo ý muốn này lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em thì bây giờ tôi sẽ đi vào test luôn cho anh em cái độ hiệu quả cũng như cái phần tan tích của cái bộ hột tài xỉu 2020 này anh em nhé tôi dọn đèn cho anh em trong đúng không ạ hoàn toàn không tăng tích đúng không anh em Đó. đúng không ạ cực kỳ trong anh em nhé nước muối thì nổi và khi anh em vớt hộp thì anh em lau qua lau sạch một hộp kẽ hộp để tránh tình trạng rằng là nước muối nó sẽ bám vào những cái hột mặt hột này của anh em nó làm cho cái bộ hột của anh em nó bị nặng và lắc nó sẽ không đi đúng như tỷ lệ mà bên cơ sở chúng tôi đã làm vào cái bộ hột tài xỉu 2020 này nam châm thì hoàn toàn là không hít lắc này hoàn toàn là nắp chợ anh em nhé vừa rồi tôi cũng test cho anh em về phần tăng tích của lô hộp đúng không ạ thì bây giờ sẽ là lúc mà tôi sẽ đi vào test cho anh em cái tỷ lệ đi đều của cái bộ hột tài xỉu 2020 này để cho anh em cảm nhận cái độ hiệu quả cũng như tỷ lệ chính xác của bộ hột này khi anh em chơi nhá thì đây nó chính là cái cách anh em có thể đi chơi tài xỉu bịp cách đơn giản và hiệu quả nhất anh em muốn biết được chính xác về cái bộ hột tài xỉu 2020 này thì anh em hãy theo dõi video để anh em xem anh em nhé vâng, test cho anh em tỷ lệ đi đều này 446 đúng không em tài đúng không tiếp tục số xỉu luôn đúng không em 235 đúng không ạ lên tài 146 đúng không anh em bộ đi cực kỳ là đều anh em nhé đi đều tránh tài tránh xỉu cho anh em này xuống xỉu đúng không ạ 124 đúng không anh em lên tài 345 đúng không ạ thì vừa rồi đã test cho anh em vài chén đi đều thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái cách lắc giữ tài giữ xỉu độc quyền ở bên cơ sở bên tôi anh em nhé tài đúng không anh em 236 thì tôi sẽ giữ tài luôn cho anh em thêm vài chén anh em nhé Đó, tài của em vẫn 346 đúng không ạ 443 đúng không ạ tiếp tục test giữ tài cho anh em này 156 đúng không ạ đó thì cái này nó xuống xỉu của anh em nhé 441 đúng không anh em thì tôi sẽ giữ xỉu luôn cho anh em thêm vài trái nữa anh em nhé một hai năm đúng không ạ tiếp tục giữ xỉu hai ba năm đúng không ạ một một bốn đúng anh em đó thì xén này nó lại lên tài rồi đúng không em thì coi như đây nó là xén phản cho anh em anh em nhé thì anh em cũng đã biết được rằng là không có cái bộ đồ chơi nào mà nó hoàn toàn chuẩn xác 100% cho anh em thì cái bộ đồ chơi nào nó cũng sẽ phải có những chén phản cho em cho anh em anh em nhé đó thì vừa rồi anh em theo dõi những video của tôi thì anh em cũng biết được cái độ hiệu quả của cái bộ hột tài xỉu 2020 này đúng không anh em thì anh em có nhu cầu muốn sở hữu cho mình bộ hột tài xỉu 2020 này thì anh em hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại ở bên ở trên màn hình anh em nhé tôi là Sơn Tài Xỉu đó anh em có nhu cầu hãy đến với cơ sở chúng tôi chúng tôi sẽ làm hài lòng tất cả anh em thì uh, do thời lượng video cũng không cho phép nhiều thì uh, video ngày hôm nay tôi làm đây là kết thúc anh em đang xem video hãy đăng ký kênh để anh em được cập nhật thật là nhiều những video mới nhất chuyên về các dòng đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 mà bên cơ sở bên tôi sẽ đăng tải lên để cho anh em chọn lựa để cho anh em tham khảo về những món đồ chơi mới nhất 2020 video tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn may mắn